chào tất cả anh em nhé thì ờ, trong cái cuộc chơi và cờ bạc thì sẽ người thắng người thua người mất tiền và người được tiền thì làm sao mà khi mình vào sân chơi đấy mình sẽ là người được tiền thì đơn giản mình phải có những đồ chơi có thiết bị bịp thì mình mới có thể thắng được thì hôm nay đến với cái video này tôi xin giới thiệu anh em những bộ đồ chơi công nghệ tiên tiến hàng độc quyền mới nhất của công ty tôi tôi xin giới thiệu anh em khi anh em có những đồ chơi này có sản phẩm này thì cam kết anh em sẽ là người giành thắng thì hôm nay đến với cái video này tôi xin giới thiệu anh em về bộ đồ chơi mới nhất của chúng tôi về đồ chơi tài xỉu và đồ chơi bầu cua và cuối cùng là tôi sẽ giới thiệu anh em về những công nghệ game những phần mềm chơi trên điện thoại giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng thì ở à, đây tôi xin giới thiệu anh em đây là cái máy để anh em chơi đánh tài xỉu đây là cái máy nghe hột tài xỉu không tang 100 trăm không tang thì làm sao không tang thì khi mình đến sân chơi người ta thì hoàn toàn nắp đĩa hột mà của người ta trực tiếp cho người ta làm cái anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một cái máy này là cam kết khi anh em đứng dậy anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé và sau đây tôi sẽ test cho anh em hướng dẫn anh em cách chơi và cách sử dụng bộ đồ chơi này thì ở đây là tôi đã chuẩn bị ít à, một ít hột tài xỉu thì hột đây là tôi đã ngâm sẵn một nước muối anh em nhé thì đây hột nổi hết thì chính đó anh em đây là hoàn toàn là hột chợ hột bình thường đấy thì đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu ra tôi lau khô đi anh em nhé lấy ừ, ngẫu nhiên ba hột tài xỉu tôi sẽ lau khô đi đây, lau khô đi anh em này ừ, lau khô đi đây là cái thanh nam châm anh em nhé đây thử luôn anh em này nếu cái nắp này mà nó sẽ là cái nắp bịt thì anh em chỉ cần thử nam châm nó sẽ hít chặt nhưng nắp này anh em nhìn này hoàn toàn bình thường không hề hít thì chính đó anh em nắp hoàn toàn bình thường đĩa này không hề hít đấy, đĩa hoàn toàn bình thường hột tài xỉu anh em nhìn nhé này hột này không hề hít luôn đấy để chính tỏ anh em là hột năm đĩa đây là hoàn toàn bình thường đúng không anh em đây tôi xoay đèn luôn vào cái hột tài xỉu cho anh em xem luôn này đấy, hột này xuyên hết này xuyên hết này xuyên hết này đúng không anh em đấy hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường đúng không anh em cách chơi cách sử dụng của cái máy này thì rất đơn giản anh em đến sân chơi anh em sắm cho mình một cái máy này thì anh em nút vào trong người khoảng cách bắt xa nhất là 5 mét đổ lại cách chơi cách sử dụng rất đơn giản đây nó sẽ quay công tắc đấy và anh em cầm vào sân chơi anh em đút vào túi quần túi áo và đút vào trong người thì cách sử dụng rất đơn giản anh em nhé đây tôi sẽ hướng dẫn anh em này anh em mang vào sân chơi thì khi mà vào sân chơi được ba ván đầu tiên anh em không đánh thì để làm sao để máy này nó thu cái âm của cái hột tài xỉu và nó báo rung và cho anh biết được ra tải ra xỉu nhé thì ba ván đầu tôi không đánh nhé để tôi sóc anh em xem này một ván này ván này là 16 điểm tài này hai ván này ván này là 10 điểm xỉu anh ba ván này ván này là 12 điểm tài này bắt đầu tôi sẽ đánh với anh em xem cái máy này liệu có chuẩn xác hay không anh em nhé như ván này 100 trăm tôi sẽ đánh xỉu anh em nhé mở này 10 điểm xỉu Đấy, chuẩn một ván luôn 100 trăm con này tôi sẽ đánh xỉu tiếp này 9 điểm sở hữu hãy chuẩn hai bán luôn à, đánh hai bán chuẩn cả hai luôn 100 trăm con này tôi sẽ đánh tài anh em nhé mở này 13 điểm tài à, rất là chuẩn xác của anh em con này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh xỉu nhá mở này 7 điểm xỉu à, rất là chuẩn xác 100 trăm con này tôi sẽ đánh xỉu này bốn điểm xỉu anh em chưa rất là chuẩn luôn anh em đây sóc mạnh sóc thịt đều chơi hết nha anh em nhé đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em chỉ cần mang theo cái máy này là anh em chơi là anh em giành thắng con này 100 trăm tôi anh xỉu à anh em nhìn chưa 8 điểm xỉu rất chuẩn xác luôn anh em à, tôi tắt cái máy đi này thì ở đây là cái máy nghe một tài xỉu như vừa tôi test cho anh em cái độ chuẩn xác của nó gần như tuyệt đối luôn đánh con nào chuẩn xác con đấy còn đây là cái sản phẩm để máy đánh bầu cua thì đây là cái máy tiên tiến hàng độc quyền mới nhất của công ty tôi thì anh em đến sân chơi bầu cua thì anh em chỉ cần mang theo một cái máy này thôi là anh em phải giành thắng thì đây tôi chuẩn bị sẵn một ít hộp bầu cua đây đây anh em nhé hộp bầu cua tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp bầu cua ra lấy ngẫu nhiên ba hộp bầu cua để lấy những hột uh, xốp nhé à, lấy ngẫu nhiên ba hộp bầu cua thử luôn cho anh em này hột này không hề hít này chính là anh em hột bình thường này đĩa này không hề hít này đấy, nắp này cũng không hề hít luôn này đấy, nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường luôn anh em thì sau đây tôi sẽ đánh luôn cho anh em này cách chơi của sản phẩm này rất là đơn giản đến sân chơi bật cái máy lên đấy và ba phát đầu tiên thì khi anh em đến sân chơi thì anh em không đánh để máy nó phân tích và nó báo dung về cho anh biết nhé một ván này bỏ này bầu bầu cua sóc mạnh sóc nhẹ đều hết anh em nhé hai bán bỏ này hai gà một cá ba bán bỏ này hai nai một cua bắt đầu tôi đánh cho anh em xem này cái máy này 100 trăm nó báo tôi biết chắc chắn con này sẽ có tôm nhé mở này một tôm một gà một nai rất là chuẩn đúng không anh em con này 100 trăm tôi sẽ đánh con nai anh em nhé mở này một nai một tôm một gà Đấy, rất là chuẩn đánh hai bán chuẩn cả hai luôn con này 100 trăm tôi sẽ đánh con bầu anh em nhé mở này một bầu một tôm một nai đấy ba bán chuẩn có ba luôn sóc mạnh sóc nhẹ đều có thể chơi được hết anh em nhé sóc mạnh sóc nhẹ đều có thể chơi được đều có thể đánh được 100 trăm con vâng này tôi sẽ đánh con gà anh em nhé mở này một gà một cá một gà nai Đấy, rất là chuẩn đánh con nữa này 100 trăm con vâng này tôi sẽ đánh con cá này mở này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn thì, ờ, đây là cái máy đánh bầu cua à, sản phẩm như vừa tôi test cho anh em đây bóc luôn hột đây cho anh em xem này đây cái sản phẩm này anh em chơi thì cam kết với anh em anh em sẽ là người giành thắng thì khi anh em lấy sản phẩm của tôi thì anh em phải qua trực tiếp cửa hàng tôi test hàng cửa hàng trực tiếp luôn còn làm ăn thì nói chung là cái chữ tín lúc nào đứng hàng đầu anh em nếu mà anh em muốn chơi muốn thắng thì anh em cứ qua trực tiếp cửa hàng tôi nói chung là anh em làm quen với nhau anh em bỏ chút thời gian qua tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng những bộ đồ chơi này giúp anh em chơi anh em giành thắng còn sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em chơi anh em đánh giá trong trò chơi game trên điện thoại game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại thì đây anh em nhé đây là cái máy đánh tài xỉu của đây máy đánh bầu cua nhé cách chơi rất là đơn giản thôi đây tôi sẽ bật màn hình nó sáng lên và tôi sẽ test luôn cho anh em thì sau đây tôi sẽ đánh luôn cho anh em này Ừ. đây là những cái phần mềm mà trực tiếp tôi đã lập trình ra và tôi là người biết trước kết quả chơi thì anh em có thể đến bất cứ sân chơi nào anh em chơi đến sân chơi người ta chơi trên máy người ta mình vẫn có thể chơi và biết trước kết quả chơi sau đây đánh anh em nhé đóng này mở cho anh em xem này ván này là tài này mở nữa này cho anh em xem này ván này là xỉu ai một trăm ván này tôi sẽ đánh tài này anh em mình chưa 13 điểm tài 100 trăm con này xỉu à 10 điểm xỉu chắc chắn con này có xỉu à 9 điểm xỉu 100 trăm con này anh ta này 14 điểm ta Đấy, rất là chuẩn xác đánh bầu cua cho anh em xem này con này 100 trăm đánh gà này đấy có một gà hai bầu đấy, rất là chuẩn 100 trăm ván vâng này tôi sẽ đánh con à, gà tiếp này một gà một cua một bầu chắc chắn ván này tôi sẽ đánh con bầu này mở này Đấy, một bầu hai cá Đấy, rất là chuẩn xác đánh tiếp cho anh em một ván nữa này 100 năm ván này tôi đánh con à, cá này một cá một bầu một tôm tiếp cho anh em một ván nữa này chắc chắn ván này tôi sẽ đánh con à, nai này anh em chưa đánh con nào chuẩn vào đấy luôn sóc đĩa này mở anh em xem này mở tiếp vào nữa này chắn này chắc chắn vào này sẽ có chắn này đấy, sấp đôi này đấy, rất là chuẩn luôn anh em 100 trăm đánh nhẹ này ba đen này 100 trăm tiếp tục đánh nhẹ này ba đen tiếp này chắc chắn vào này lại con nhẹ này ba trắng này 100 trăm đánh chẵn này sấp đôi là anh em chưa rất là chuẩn xác luôn thì hôm nay tôi làm video này trước tiên là giới thiệu anh em hai cái bộ đồ chơi công nghệ tiên tiến mới nhất của chúng tôi vừa công ty tôi mới làm xong mới ờ, test cho anh em xem cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi cái sản phẩm này sản phẩm này là 100 trăm không tan anh em đến bất cứ sân chơi bất cứ sòng sới này anh em chơi anh em đều phải giành chiến thắng còn cái game này thì là khi mình đến bất cứ sân chơi nào anh em chỉ cần alo tôi qua số điện thoại hiển thị màn hình là tôi sẽ cung cấp cho anh em phần mềm cái quy luật cái công thức để anh em chơi anh em giành thắng còn ngoài những đồ chơi ra thì chúng tôi còn rất là nhiều đồ chơi thiết bị công nghệ cao khác nhau với hơn 15 15 năm trong lĩnh vực về những đồ bịp công nghệ cao thì anh em nào cần quan tâm bất cứ lĩnh vực nào thì anh em thì nhấc máy lên liên hệ qua số điện thoại trên màn hình là chúng tôi sẽ tư vấn anh em giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình và cuối cùng thì tôi xin chúc anh em là những người khôn ngoan là người giành chiến thắng của sân chơi của anh em xin chào anh em